số 111 miền Bắc tới kỳ sáng lúc 7 giờ ngày 9 tháng 11 năm 2022 Con ơi Việt Nam đất nước bao đời đã được xứng danh dân tộc anh hùng tính từ đời lý cho đến đời trần đều được ghi nhận bao nhiêu thành tích oai hùng nước non giờ đây truyền thống đã còn hay mất bởi thập kỷ qua chiến trường kinh tế đã lấp mất đi lịch sử dân mình cho nên phương bắc dùng cơ hội này đánh nhanh thắng gọn chiến trường kinh tế cũng như chính trị chiến trường dài lâu vua xứ trung hoa nay đã ở ngôi một nhiệm kỳ mới với lòng quyết tâm đánh đổi Việt Nam bằng nhiều hình thức thủ đoạn thấm sâu cho nên sắp tới chiến trường miền Bắc sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan những kẻ không ngoan sẽ phải đối mặt với điều oan trái mà chính bản thân họ không muốn làm thời đã đâm lao thì phải theo lao không có đường chạy con ơi kỳ này sẽ là tiếng chuông cảnh báo cuối cùng cho tất cả con để con chuẩn bị những ngày trường kỳ chiến đấu dài dẳng đã kỹ khi đồ đã lập thì dân nước Việt chỉ là con tép bơi trong nước cạn con ơi thực tại đã chứng minh rằng cờ chú su là dồn thí tốt cho quân chủ bài dùng xe pháo mã dàn thần hàng ngang bắt tướng quy hàng thời vô điều kiện đó là thế trận cho vùng phía bắc ở vùng phía nam sẽ là những trận tập kích dài dài tiêu hao lực lượng tiêu hao ý chí để rồi đánh úp lên toàn quốc gia đó là cái kết cho Việt Nam ta cho nên rồi sẽ đến ngày kết thúc khi tật mọi đường không còn lối thoát tiếng kêu thảm thiết người chết đầy đường vua quan triều đình không còn sức mạnh chuyển xoay tình thế thì đó là lúc phật vương xuất hiện con ơi đó là bước chân toàn cảnh cho năm hai ba và năm chuẩn bị giữ vững tinh thần vua quan chiều đờn mà vẫn vô tâm không bịt dài má chân im lòng mật sụt chiều việt nam của giặc Bắc đã mấy ngàn năm thì ngày sụp đổ sẽ đà khó thoát con ơi thời này hãy tu niệm phật cho bản thân mình cùng nàn đất nước được qua thời kỳ con hãy sống thiền đạo đức chân chắn thì được phật vương cứu vớt con về cứu vớt dân tộc qua khỏi nạn tai mong con nhật tâm lan tỏa lời dạy tới nơi cần thiết để người cầm cân hiểu được chân lý giữ vững sức mạnh truyền thống cha ông thì giật phương bắc gian xảo cỡ nào cũng không chiếm được đất nước Việt Nam